Em yêu Đã đến ngày 20 tháng 10 rồi Ngày Phụ nữ Việt Nam Em có biết không Sau mẹ Em là người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời anh Chính vì vậy Món quà mà anh dành tặng em trong ngày hôm nay Cũng đặc biệt nhất Đặc biệt hơn tất cả những gì mà anh đã dành cho em trong suốt 13 năm qua em yêu thương Chúng ta đến với nhau trong vội bề gian khó Nhiều lúc anh cứ lo sợ một điều rằng Chúng ta sẽ không đến được với nhau mãi mãi Bởi khi đó Chúng ta còn quá trẻ Công danh sự nghiệp chưa có Nhưng bằng sự nỗ lực hết mình Cần cù chăm chỉ chịu khó Và bằng tình yêu mãnh liệt chúng ta đã đến được với nhau ngày cưới chúng mình thực sự là của nhau em yêu em có nhớ không ngày cưới của chúng ta cũng thật đặc biệt xe đón dâu đã gặp phải vật cản trên cây cầu nhỏ bé nhưng không gì có thể ngăn cản được tình yêu mà anh dành cho em và giờ phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời cũng đã đến đứng trước bàn thờ tổ tiên và dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình anh đã trao cho em nhẫn cưới với lời thề ước cho dù sướng hay khổ giàu hay nghèo khỏe mạnh hay ốm đau anh sẽ vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của đời em em yêu anh luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho anh sức khỏe và sự bình an để yêu thương em và che chở cho em cùng các con trong suốt 13 năm qua. Cảm ơn em đã luôn yêu thương anh, chia sẻ những khó khăn và gánh nặng gia đình cùng anh. Cảm ơn em đã sinh cho anh hai thiên thần bé nhỏ, em và các con chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời anh. Nhưng khi phải chứng kiến những rủi ro trên đường hàng ngày hay những lúc vào bệnh viện thăm bạn bè và người thân ốm đau bệnh trọng rồi chứng kiến người thân yêu của mình ra đi vì bệnh hiểm nghèo anh cũng không khỏi lo lắng và chăn trở anh sợ rằng có lúc mình không đủ sức khỏe để chăm sóc cho em và các con được nữa thậm chí còn trở thành gánh nặng cho gia đình và em anh luôn cầu mong điều tồi tệ nhất sẽ không đến với anh và gia đình mình. Tuy nhiên, đâu phải cứ cầu gì là được nấy phải không em? Anh vẫn thầm nghĩ đơn giản rằng mình cứ chăm chỉ làm việc, tích góp tiền bạc thì sẽ được yên ổn. Nhưng chắc em cũng biết nhiều người giàu có đã trở nên trắng tay và thu nhập hàng ngày cũng không còn nữa bởi những biến cố trong cuộc đời. Em yêu, anh cần phải chắc chắn một điều rằng dù cho mưa gió, anh xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây rông hay bão tố có kéo qua đây, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh vẫn là người chồng tốt của em không để em và các con phải khổ sở, vất vả. Anh phải đảm bảo rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh thì anh vẫn lo cho em và các con đến cuối cuộc đời. Hoặc không thì ít nhất anh cũng tự lo cho mình về mặt vật chất. Không để em phải tất bật xuôi ngược thay anh lặn lội mưu sinh và ngày hôm nay, anh đã đặt bút ký vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Đó là món quà đặc biệt. Món quà này là sự đảm bảo về tình yêu trọn vẹn mà anh dành cho em và các con. Vì anh biết rằng em không thể vừa làm mẹ, vừa làm vợ, lại phải thay anh lo kiếm tiền cho cả nhà được. Mọi chuyện anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chú đáo. Nếu anh khỏe mạnh để cùng em đi hết cuộc đời thì tuyệt vời phải không em khi mùa đông cuộc đời kéo đến chúng mình sẽ có thêm tiền để tuổi già được ấm áp bên nhau lỡ ốm đau bệnh tật em chăm sóc anh đã là đủ lắm rồi còn tiền bạc anh luôn có sẵn khi phải để lại em và các con trên cuộc đời này thì anh vẫn luôn yên tâm rằng anh sẽ là bờ vai tin cậy của em và các con anh yêu em